mũi theo chiều kim đồng hồ và vẫn lắc chúng ta ăn đã đúng chưa như ung thư chẳng hạn các bạn biết là các nước châu Âu họ đều đứng đầu thế giới về tỷ lệ mắc ung thư mà chúng ta thì lại đi học họ tôi thì tôi không học tôi học đất nước này từ ăn uống và tâm ý thức đất nước mà 900 năm không có người bị ung thư ta học đất nước này hay học cái đất nước mà bệnh tật rồi toàn tốt đầu thế giới tuổi thọ trung bình lên đến trăm tuổi chị em 60 tuổi vẫn đẻ tốt thầy đã giúp chúng ta nhận ra được những điều mà chúng ta mắc sai lầm với chính bản thân của chúng ta chúng ta mắc sai lầm với môi trường sống của chúng ta chúng ta mắc sai lầm với cộng đồng của chúng ta thì đó là những sai lầm đó nó liên quan đến những cái độc tố mà gieo vào cơ thể của chúng ta và độc tố ở chính cái tâm của chúng ta thì đấy là tôi nhận ra một cái bài học ngoài kiến thức khoa học của thầy ra thì tôi nhận thấy điều đó thứ nhất đấy là em cảm thấy là cái khóa học này nó là cái đầu tiên mà em cảm nhận rất là rõ về cơ thể của mình mà em được thải độc bằng cái muối vào buổi sáng sớm để em biết được là cái cơ thể của mình nó nhiều chất cặn bã như thế nào trước giờ mình chưa từng chứng kiến chưa từng nhìn thấy và thứ hai đấy là đây cũng là lần đầu tiên mà em nhịn ăn mà em không thấy đói mà cơ thể vẫn rất là là nhiều năng lượng ạ à đó ờ, đấy là một cái rất là tuyệt vời mà thầy đã trao được cho cho em cũng như là các học viên ở đây ạ. Cái trải nghiệm uh, thứ hai của em đấy là em nhận thức được đấy là mình đang thiếu hiểu biết về sức khỏe và cơ thể của mình như thế nào. Mình đang sống trong vô minh, sống trong sự thiếu hiểu biết về cơ thể của chính mình. Mình sinh ra mà mình không hiểu để yêu thương nó đúng cách. Đó, em là giáo viên, cũng là một người cũng được học đại học nghe thì có vẻ là rất là hiểu biết đấy nhưng mà thực ra vẫn rất thiếu hiểu biết ạ và em thấy đây là một cái khóa học nuôi dưỡng được cho mình rất là nhiều cái kiến thức mới mẻ và cần thiết cho mỗi con người và đặc biệt với những người làm giáo viên nếu có được những kiến thức này thì có thể trao cho học sinh của mình có thể giáo dục được cho phụ huynh học sinh của mình để biết và cùng đồng hành để mình có thể có được những thế hệ trẻ tương lai sống trong khỏe mạnh lành mạnh chứ không phải là cho những cái độc tố vào trong cơ thể về cả mặt thân, về cả mặt tâm. Đấy là trải nghiệm thứ hai của em ạ. Trải nghiệm thứ ba của em đấy là ngoài những cái kiến thức về thân, về sức khỏe cơ thể thì em có thêm được những cái kiến thức về tâm em hiểu được đấy là những cái căn bệnh mà chúng ta có nó không chỉ đến từ những cái món ăn những cái độc tố có trong thức ăn chúng ta ăn mà nó còn đến từ những thứ ở bên trong tâm thức của chúng ta chúng ta đang thầm nuôi dưỡng bệnh của mình mà mình không biết thì nhờ có khóa học đó là chữa lành ba gốc của thầy phương và em thức tỉnh ra và có được cái sự hiểu biết được lớn lên rất là nhiều và em nghĩ là rất nhiều các bạn trẻ cũng nên đi học cái khóa học này nó rất là ý nghĩa và nó rất là rẻ thôi nó chẳng đáng gì so với cái cái cái khả năng mà chúng ta chi tiêu cho bạn bè hay là những cái buổi cà phê những buổi tiệc tùng đấy là ba cái cảm nhận của em và em rất là biết ơn thầy và tất cả những cái nhân duyên để em có thể được đến đây ngày hôm nay trọn vẹn. Cảm ơn Thầy ạ.